Hello, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phúc Thịnh Bagarat Thì à, lời đầu tiên, Phú Thịnh xin cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để lắng nghe những tâm sự của Phú Thịnh Và cũng như đã và đang theo dõi kênh của Phú Thịnh Chúc anh chị có một ngày tràn đầy năng lượng, vui vẻ, hạnh phúc Thì hôm nay Thịnh sẽ chia sẻ về chính cuộc đời của mình Hiện tại những anh chị em nào đang đầu tư vào Bagarat hoặc bất cứ lĩnh vực gì đang bị thua lỗ Hãy xem hết video này, hy vọng nó sẽ đem lại những tác động tích cực dành cho tất cả mọi người sau đây mình à, xin phép được chia sẻ về câu chuyện của mình thì à, Tịnh năm nay cũng 32 tuổi Tịnh sinh ra và lớn lên ở vùng quê Ninh Thuận đầy nắng và gió gia đình thì chẳng khá giả gì học hết lớp 10 thì đã quyết định à, nghỉ học để đi làm tha phương bốn hướng làm đủ các ngành nghề nhưng mà tiền thì chẳng bao giờ là đủ mới đầu thì mình cũng chẳng biết bộ môn barat này là gì mình nhớ không lầm thì hôm đó là mùng năm tết mình có đi họp lớp tụi mình có hẹn tại một quán cà phê thì mọi người ngồi lại nói chuyện tâm sự với nhau kể về những à, công việc làm ăn của mọi người ai cũng à, thành công còn mình thì vẫn chưa làm được gì nên à, chạnh lòng thì cũng lúc đó có một nhóm người có trai có gái ngồi bàn sát bên cùng nhau túm lại chơi một trò gì đó online trên điện thoại mà nhìn họ rất căng thẳng tính mình thì tò mò nên chủ động lại hỏi thì ra là họ đang à, đầu tư tài chính trên một cái trò chơi là gọi là Baccarat thì lúc đó mình cũng có ngồi nói chuyện với mấy bạn đó một à, lúc thì à, họ chỉ cho mình cách chơi bắt đầu từ đó cuộc đời thành à, sẽ sang một bước ngoặt tâm tối mà không hề biết nha lúc đầu thành cũng à, thử nạp vào vài trăm thật sự là lần đầu à, thành nạp vào thì thành ăn rất là nhiều mọi người ạ à, thì à, có ai nạp vào vài trăm mà ăn được vài củ mà không vui không mọi người à, thì thành cũng tìm được lối riêng cho mình nhưng rõ ràng cuộc đời không như mình nghĩ thì suốt những lần sau đó mình vẫn tiếp tục chơi mà hoàn toàn thua cứ mỗi lần thua thì sẽ nghĩ cách gỡ cứ như vậy nhiều đêm nằm suy nghĩ mất ngủ thành đã thua rất nhiều mà cái số tiền thành tiết kiệm được vơi đi từng ngày từng ngày một mà không hề hay biết nha hay nói cách khác là lúc đó thành không thể kiểm soát được tài chính của mình nữa thậm chí là đi vay khắp nơi vay ngân hàng vay anh em bạn bè người thân với số nợ lên tới một tỷ mà thành chưa từng nghĩ tới bao giờ thì thành cũng giống mọi người mà thôi cũng đi tìm tham gia các hội nhóm kéo bảo hiểm vốn cũng đã theo nhưng kết cục toàn là lừa đảo đó thì thành cũng đã thoát nhóm và rất à, mất niềm tin vào bản thân của mình như là bộ môn Bagrat này lúc đó thì cuộc đời thịnh phải nói là nợ nần chồng chất tương lai thì mù mịt người thân thì không còn tin tưởng nữa bạn bè thì xa lánh mình hết thật sự thịnh rất là bế tắc không biết phải giải quyết như thế nào tình là nghĩ mình đi làm lương ba cọc ba đồng không biết khi nào mới trả được số nợ lớn như thế này rơi vào tuổi 29 nhưng á ông trời thật à công bằng với Thịnh hồi năm 2020 à, Thịnh à, vô tình gặp được à, một người anh người này rất nổi tiếng về Baccarat nha mọi người anh ấy thì có kinh nghiệm chơi ở các sảnh thực tế và các trò chơi online thì lúc đó mình chủ động nói chuyện với ảnh và xin những lời khuyên cũng như là những thứ trong cuộc sống và anh ấy anh ấy đã chấp nhận ha thì hai anh em ngồi nói chuyện tâm sự rất là lâu và cuối cùng mình cũng đã được khai sáng và mình đã xin theo và làm học trò anh ấy và học hỏi dần dần từng ngày thì à, nhờ sự à, chỉ bảo tận, tận tình của ảnh và sự học hỏi kiên trì của mình mình đã học được à, nhiều kiến thức và kinh nghiệm từ ảnh cho đến thời điểm hiện tại số nợ 1 tỷ cũng đã trả xong cuộc sống dần dần vào ổn định rất là nhiều so với giai đoạn tối tăm đó thì mọi người hiểu vì sao Thành à, có thể vực dậy trong cuộc sống của mình Thì à, mình có thể chia sẻ với mọi người như sau Thứ nhất là mọi người chơi phải có một cái à, phương pháp chơi hiệu quả Cái này là cái tất yếu dù mọi người chơi ở bất kỳ bộ môn nào thì mọi người cần phải có một phương pháp chơi hiệu quả còn à, cái thứ hai á, là mọi người phải chơi một khung giờ cố định chứ không phải là hứng lên là chơi chơi theo kiểu như là khát nước nó sẽ dẫn mọi người tới con đường nợ nần cho nên mọi người phải đặt ra cho mình một cái khung giờ chơi nhất định để đầu tư vào cái bộ môn à, này cho nó hiệu quả còn cái thứ ba là một cái là rất là quan trọng nha là mọi người phải biết cách à, quản lý vốn cho nó hiệu quả mọi người có thể hiểu như sau không phải mọi người cứ thua à, lại gỡ lại gỡ không biết điểm dừng mà đặc biệt là cắt lỗ để đến ca sau mọi người phải ờ, gỡ lại và nếu mọi người có đánh thắng thì mọi người cũng phải biết ờ, chốt lại chốt target ngày đó đừng tham ăn quá hãy kiếm cơm gạo hàng ngày đều đều cho nó ổn định ở đây mình không khuyên các anh chị em không khuyên các anh chị em nha nào đang uh, xa bờ tìm đến mình kêu mình kéo về bờ thì mình không kéo nha mình chỉ hướng dẫn anh chị em cách chơi hiệu quả thôi làm uh, mình có thể tư vấn cho anh chị em hàng ngày đấy anh em phải nhớ ba phương pháp đầu tiên này xem như là đã có nền tảng cho bản thân thì làm sao để có cuộc sống ổn định hơn á thì à, mọi người phải theo dõi à, những video à, tiếp theo của mình mình sẽ hướng dẫn mọi người từng bước từng bước thì hôm nay video của mình xin kết thúc tại đây nếu mọi người cảm thấy câu chuyện và những chia sẻ của mình hay thì hãy bấm nút like và ấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi những à, video à, mới nhất của mình nha. Mình chào mọi người.